la cha yua ko xia luôn nó tia li hu rang gao mua cho ti to ráng gấu cho yêu thương cho thòng tu xếp qua mùa tu còn lại chỉ bỏ lắng tư lo của tu lo yo cu ga chi tam ta xin ga tia nó chê tia nhỏ chỉ mua tu yo lư tia trần mùa tia 人就中个来到自当个，一路边乌马罗西路，边那天在多罗吉摩都。 cô ga chi ton ta xin ga tia no chê tia nho chi mua tu yo lư tia trên mua tia mà nhọn trong ga đây tao xin tao giờ tố lo chi mua tu